định thị trường tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 2 năm 2023 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết, tuần qua là một tuần tiếp tục giảm giá cậu vàng. Cậu vàng chúng ta mở cửa vùng giá 1865 à, xuống thấp nhất là vùng 1819 trước khi đóng cửa vùng 1842. Với những tin tức tuần qua thì hoàn toàn là nó tiếp tục gây áp lực lên cậu vàng. Trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật cậu vàng và các sản phẩm mà chúng ta quan tâm như là Forex, chứng khoán Mỹ, dầu thì tôi sẽ điểm qua tin tức cơ bản. Như chúng ta biết, tuần qua thì thông tin rất là đáng chú ý mà giới đầu tư chờ đợi đó chính là thông tin CPI của Mỹ được công bố vào tối ngày thứ ba. Thì như chúng ta biết CPI của Mỹ là tiếp tục tăng 0,5% tháng 1 đưa mức CPI của Mỹ theo năm là 6,4%, <clears throat> có thấp hơn tháng trước là 6,5% nhưng mà không đạt kỳ vọng vì trước đó các chuyên gia đều dự đoán là CPI của Mỹ sẽ giảm xuống 6,2. Đặc biệt nếu chúng ta nhìn đến cái biểu đồ CPI của Mỹ thì điều này nó dấy lên lo ngại nó khá là hợp lý. Tức là tốc độ giảm CPI của Mỹ đã bắt đầu chứng lại mặc dù có cách đỉnh 9,1 nhưng mà nó còn rất cao, nó đang đứng ở mức 6,4 rất là cao. Mà chúng ta biết mỗi khi CPI của Mỹ đang giảm tốc mà chứng lại thì sau đó thường là nó sẽ dừng lại và có xu hướng là đi ngang, bắt đầu giảm chậm. Điều này thì nó khá là lo ngại. Đây chúng ta biết cái giai đoạn 206 207 cũng thế, CPI của Mỹ đang đứng ở vùng 3,7 3,9 này, tụt xuống đến 2,3 sau đó đi ngang ở đây, rồi lại tăng tốc trở lại năm 208 này, trước khi kinh tế suy thoái bây giờ giới đầu tư đang tất nhiên là nó mới có một tháng đi ngang thôi chúng ta chưa nói nhiều nhưng điều này nó cho thấy là cái việc giảm CPI của Mỹ hiện nay nó đang là vấn đề vấn đề rất là ban căng mặc dù Fed đã tăng lãi suất rất là mạnh tay đã đưa lãi suất của Mỹ lên mức 4,5 đến 4,75 nhưng CPI thì vẫn còn quá là xa vời so với cái mục tiêu 2% của Fed với cái việc CPI của Mỹ tiếp tục tăng và đứng ở mức cao như này thì nó kết hợp với lại cái bảng lương phi nông nghiệp với tỷ lệ thất nghiệp của tháng 1 được công bố hồi đầu tháng thì rõ ràng giới đầu tư có lý do để lo ngại là Fed tiếp tục mạnh tay hơn với công cuộc tăng lãi suất của mình. Thông tin tiếp theo được công bố ngày thứ tư đó là thông tin doanh số bán lẻ của Mỹ thì cũng rất tốt. Doanh số bán lẻ của Mỹ à, tăng 3,3% so với mức âm 1,1% một tháng trước và so với 1,9% của chuyên gia. Doanh số bán lẻ lõi cũng rất là cao, 2,3% so mức dự đoán tăng 0,9% của các chuyên gia. Có thể nói là với doanh số bán lẻ Mỹ tăng mạnh mẽ trong tháng 1 như này, nó thể hiện nền kinh tế Mỹ vẫn đang rất là mạnh, rất là khỏe. Và điều này hoàn toàn có cơ sở để chúng ta tin rằng Fed sẽ tiếp tục mạnh tay trong công cuộc là tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát Thông tin tiếp theo uh, đáng chú ý trong tuần đó là ngày vào ngày 16 ngày thứ năm thì thông tin về chỉ số giá sản xuất PPI thì cũng tăng 0,7%, uh, ờ, cao hơn mức dự đoán chuyên gia 0,4%. Đấy. Nói chung là tự chung lại các thông tin trong tuần của Mỹ thì khá là tích cực, tích cực đối với nền kinh tế, tức là nó cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Điều này thì nó lại khá là tiêu cực với thị trường tài chính và với các tài sản phi USD bởi vì với sự tích cực của nền kinh tế Mỹ thì nó sẽ ủng hộ cho cái quan điểm là Fed sẽ diều hâu của Fed là tiếp tục thắt chặt lãi suất, tiếp tục tăng mạnh lãi suất trong những kỳ họp tới và USD được hỗ trợ tăng giá. Bên cạnh đó các tài sản phi USD sẽ gặp áp lực giảm giá. Đó là thông tin về tuần qua. Còn đối với tuần tới thì có lẽ những thông tin quan trọng nhất trong tuần thì chúng ta đã được công bố rồi bây giờ có lẽ những thông tin nó bớt quan trọng hơn thôi nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường ngày thứ hai mỹ không có thông tin gì quan trọng cả ngày thứ ba thì chúng ta có chỉ số PMI của Vương quốc Anh này chỉ số CPI của Canada này đối với Mỹ thì chúng ta có chỉ số PMI khối dịch vụ này PMI khối dịch vụ của Mỹ trước đó thì là đang 46,8. Bây giờ các chuyên gia dự đoán sẽ tăng lên 47,3. Nếu nó mà tăng đặc biệt mà lại đại nhảy vọt lên trên 50 thì nó lại càng ủng hộ quan điểm nền kinh tế Mỹ vẫn đang nóng và Fed cần mạnh tay về lãi suất. À, chỉ báo dẫn dắt này, doanh số nhà bán đa qua sử dụng này, dự kiến cũng tiếp tục tăng nhẹ này. Các chỉ báo nhà mà tăng chúng ta biết nhé, trong các chỉ báo về nền kinh tế thì nó có những chỉ báo theo sau và có những chỉ báo dẫn dắt những chỉ báo theo sau ví dụ như GDP này CPI này à, đấy là những chỉ báo theo sau những chỉ báo dẫn dắt ví dụ như là chỉ số về các chỉ số về nhà hoặc là các chỉ số về PMI đấy nên những chỉ báo dẫn dắt thì nó cho chúng ta cái nhìn về tương lai <clears throat> tuần tới nhé thì ngân hàng uh, trung ương New Zealand dự kiến sẽ tăng lãi suất 50 điểm phần trăm đưa lãi suất 4,25 đến 4,75. Vào ngày ờ, thứ tư, thứ tư thì ờ, chúng ta sẽ chờ đợi ờ, cửa 20 tiếp tục họp này, biên bản của họp MMC này. Chúng ta chờ đợi biên bản của họp MMC dưới đầu tư có thể tìm kiếm thêm manh mối về của Fed. Ngày thứ năm thì chúng ta có GDP của Mỹ dự kiến tăng 2,9%. Ngày thứ sáu thì chúng ta có Co PCE Index của Fed dự kiến tăng 0,4%. Doanh số nhà mới Niềm tin tiêu dùng dự kiến đi ngang nhưng mà khảo sát lạm phát, kỳ vọng lạm phát một năm tới của người tiêu dùng thì dự kiến tăng. À, chúng ta biết là tuần ờ, cùng kỳ trước đó cậu vàng tăng rất mạnh khi kỳ vọng lạm phát giảm từ 4% xuống 3,9 nhưng bây giờ dự kiến tăng ngược lên 4,2. Nếu thật sự là chỉ số thực mà ở mức 4,2 thậm chí cao hơn thì hoàn toàn sẽ gây áp lực rất là lớn. Tức là người đầu tư tin rằng một năm sau lạm phát vẫn đứng ở 4,2 thì nó là một mức rất là cao. <clears throat> có thể nói tin tức tuần tới thì nó không quá mạnh, không mạnh bằng tuần trước nhưng nó cũng có những cái thông tin khá là đáng chú ý trong tuần Đấy, từ cái thông tin về cái biên bản của họp MC, từ cái thông tin về chỉ số PMI dịch vụ, thông tin về GDP của Mỹ, thông tin về chỉ số PCE và khảo sát ờ, người tiêu dùng về lạm phát trong một năm tới. Có thể nói là với những thông tin giải đều trong tuần, trừ ngày thứ hai không có tin, thì tuần tới hứa hẹn cũng sẽ là một tuần biến động. Đặc biệt ờ, thị trường đang tiến dần đến những ngày cuối tháng. Do vậy là Tuần tới hứa hẹn tiếp tục là một tuần sôi động, thị trường hoàn toàn có thể có sóng hai chiều cho chúng ta giao dịch. Đó là xét về yếu tố thông tin. Còn ờ, đối với những cái thông tin về đây là thông tin về kinh tế ờ, trực tiếp ờ, định kỳ, còn đối với những thông tin về vĩ mô của nền kinh tế thế giới thì tuần qua cũng có khá nhiều thông tin uh, vĩ mô, đặc biệt là những cái lo ngại đánh giá của giới chuyên gia về nền kinh tế số 1 của thế giới Mỹ. Thứ nhất là hai ngân hàng rất là lớn của Mỹ là Goldman Sachs và Bank of America thì có dự đoán là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất 3 lần nữa trong năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc Fed sẽ không dừng tăng lãi suất trong tháng 3 mà hiện nay giới chuyên gia những ngân hàng hàng đầu của Mỹ đã dự đoán là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất 0,25 tháng 3 0,25 tháng 5 và 0,25 tháng 6. Điều này sẽ được cụ thể hóa trong biên bản của họp tháng 3. Nếu thực sự Fed tăng lãi suất như này thì nó sẽ phù hợp với cái lộ trình là biên bản của FOMC tháng 12 là lãi suất của Fed sẽ được đưa lên ở mức 5,4% nhưng nó đang không phù hợp với dự đoán của thị trường. Chúng ta biết là thị trường đang dự đoán là Fed chỉ tăng lãi suất 0,25% trong tháng 3 và sẽ dừng không tăng nữa. Đấy, cái này cái này nó đang là một cái à, nó mới nhá cái này đang là một cái mới đây và thị trường sẽ dần phải phản ánh cũng như tiêu hóa cái thông tin này càng gần cuộc họp của Fed FOMC diễn ra vào đêm à, biên bản cuộc họp FOMC tháng 3 diễn ra vào đêm 22 dạng sáng ngày 23 thì sẽ phải tiêu hóa thông tin này hiện nay thì giới đầu tư đang chưa quá chú ý đến thông tin này đâu nhưng mà lãi suất kỳ hạn 10 các kỳ hạn dài của Fed thì đang bắt đầu phản ánh cái thông tin này rồi À, điều này nó thể hiện rất rõ bởi cái USD bond của Fed 10 năm. Chúng ta biết trước đó là kỳ vọng là Fed sẽ dừng tăng lãi suất à, trong tháng 3. Do vậy, cái lãi suất qua đê, lãi suất 10 năm của trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm có thời điểm giảm xuống đến 3,3 nhưng hiện nay đã tăng trở lại 3,8 rồi. Tăng rất là cao, tăng 15% so với thời điểm thấp nhất 3,3. Và nó khi chạm 3,3 nó chạm đúng hỗ trợ MA200 nếu bây giờ nó tiếp tục vượt cái vùng 3,9 này thì nó sẽ hướng đến đỉnh cú 4,3. Nếu chúng ta nhìn theo chen dài thì nó sẽ vượt, nó sẽ tiếp tục tăng thôi. Đấy, vì trong suốt cái quá trình từ 3,3 trở lên đến 5,3 này nó không có cản mạnh. Nếu chúng ta nhìn theo chen tháng thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ điều này mà cản mạnh của nó sẽ nằm ở 5.25. Đấy, điều này là lãi suất dài hạn sẽ khớp với giá lãi suất cơ bản của Fed. Mà nếu lãi suất tiếp tục lập đỉnh thì dòng tiền sẽ dồn vào trái phiếu chính phủ Mỹ và dồn đẩy uh, ờ, USD Mỹ tăng giá trong thời gian tới. Nếu với cái biểu đồ kỹ thuật này thì nhiều khả năng trong 2 3 tháng tới lãi suất bond của Mỹ sẽ tăng mạnh và đồng USD sẽ tăng giá khá là mạnh trong 2 3 tháng tới. Đấy. Đây là dựa trên biểu đồ là lãi suất uh, trái phiếu chính phủ 10 năm đối với trái phiếu trái phiếu chính phủ 2 năm thì sao 20 năm ở đây chỉ có 20 năm thôi trái phiếu chính phủ Mỹ 20 năm cũng đang tăng mạnh trở lại trên 4% rồi. Chúng ta xét đến chỉ số DI đi chỉ số DXY tuần qua sau khi vượt 104 đã có, có thời điểm lên mức cao nhất 104.6 đã đóng cửa 103.88 cái điều này là phù hợp thôi DXY có lẽ cần tích lũy quanh vùng 103.5 104.5 một số phiên trước khi có thể hướng đến vùng 106 106.5 DXY các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng giá nhé nếu điều chỉnh chỉ quá trình điều chỉnh chỉ diễn ra ngắn hạn. Do vậy, xu hướng tuần tới vẫn sẽ canh mua USD và bán các tài sản phi USD. Đó là sẽ là xu hướng chính trong tuần. Còn đối với nền kinh tế vĩ mô của Mỹ hiện nay thì cái hộ nợ hộ gia đình nó cũng là một cái chỉ số đáng báo động. Nợ hộ gia đình Mỹ tăng vọt lên 16,9 nghìn tỷ đô la. Chúng ta biết nợ của Mỹ hiện nay đang vượt 200% GDP vì nợ chính phủ là hơn gần 31 ngàn cộng với nợ hộ gia đình là 17 ngàn là tổng nợ của Mỹ là gần 50 ngàn rất là một con số rất là lớn đấy không hề đơn giản đặc biệt cái mối nguy của nợ sát sườn nhất chính là cái nợ thẻ tín dụng của Mỹ đã giữ nợ thẻ tín dụng của Mỹ tăng vọt trong thời điểm dịch Covid thì đã có những thời điểm dư nợ thẻ tín dụng của Mỹ giảm xuống 750 à, tỷ đô la, hiện nay đã tăng vọt lên gần 1.000 tỷ. Nhưng cái điều đáng lo ngại hơn nó chính là cái lãi suất. Lãi suất của thẻ tín dụng Mỹ khi tôi nhìn đầu tiên tôi tưởng là lãi suất thẻ tín dụng Việt Nam đã lên mức kỷ lục trong vòng hơn 30 năm nay. 19 trên 19% rồi. Thời điểm cao nhất tại cuộc khủng hoảng 97-98 cũng chỉ lên 16%. Nhưng thời điểm khủng hoảng 2007-2008 chỉ đứng ở 13,5%. Hiện nay đã vọt lên 19%. Chúng ta có thể tưởng tượng được cái mức lãi suất 19% là bao nhiêu không? Nó rất là khủng khiếp. Nó rất là cao. Và điều này nó hoàn toàn khi khi mà nền kinh tế nó đang nóng. Người dân Mỹ vẫn tiếp tục đang quá lạc quan về nền kinh tế và đang mạnh tay vay tiền để chi tiêu khi lạm phát nó lên cao và khi vay tiền xong mà không có khả năng trả nợ thì nó sẽ gây ra hệ lụy rất là lớn. Đây là những cái tín hiệu vĩ mô không hề tốt cho nền kinh tế. Nó là một cái dấu hiệu cảnh báo cái áp lực trả nợ trong tương lai và cái khả năng không trả được nợ là khá lớn. Đầu tiên nó sẽ từ cái nợ thẻ tín dụng, sau đó nó sẽ lan sang những cái khoản nợ khác. với những phân tích như trên thì rõ ràng cái ờ, bên cạnh đó chúng ta biết là cái bảng cân đối kế toán của quy mô bảng cân đối kế toán của bốn ngân hàng trung ương hàng đầu Mỹ, EU, Nhật và Anh thì cũng giảm khá mạnh từ mức là 26.500 tỷ cao điểm nhất thì hiện nay đã có những thời điểm là giảm xuống là 23.000 tỷ trước khi đứng ở mức là 23.500. Chúng ta biết là cùng với thời kỳ dịch Covid thì cái quá trình đại nhảy vọt của bảng được cân đối kế toán của các ngân hàng trung ương là từ 16.000 tỷ lên 26.000, bây giờ thì giảm xuống 23.500 rồi. Tức là quy mô cái bảng cân đối uh, của các ngân hàng trung ương cũng đã đang giảm khá mạnh, gần 3.000 tỷ và hứa hẹn sẽ tiếp tục giảm trong năm nay. Khi nó giảm thì tổng phương tiện thanh toán sẽ giảm khá là nhanh và điều này hoàn toàn gây bất lợi cho thị trường tài chính. Khi mà tiền lưu thông ít đi thì giá tài sản phải thấp xuống sẽ được định giá lại. Đây là điều bình thường. Đặc biệt là các thị trường tài sản như là chứng khoán và bất động sản các bạn nhé. Đó về về những cái thông tin uh, vĩ mô có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính trong thời gian tới thì tôi cũng lưu ý các bạn điều đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích trực tiếp đến từng sản phẩm một để chúng ta biết đường đi và cách ứng xử của chúng ta trong tuần tới nhé. Về thông tin thì chúng ta xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích chi tiết về kỹ thuật thôi. Đối với cậu vàng, tuần qua là tuần ờ, có thể nói là tuần thứ ba giảm giá, đã có những cái tín hiệu nhấp nháy về lực mua. Tuy nhiên, cái quá trình giảm giá điều chỉnh này là không thể tránh khỏi và cậu vàng à, chưa đến đích đâu. Ít nhất cậu vàng sẽ phải hướng đến MA200 trước khi có quá trình đảo chiều mạnh. Do vậy cả quan điểm cá nhân tôi thì sự phục hồi kỹ thuật của gạo vàng đây đơn thuần là phục hồi kỹ thuật thôi. Và xu hướng chung của chúng ta vẫn là canh trên bán xuống, không có gì thay đổi cả. Với những phân tích như trên thì bây giờ điểm bán của chúng ta sẽ nằm ở đâu? À, với MA200 thì nó đang đứng ở 1890 quá cao. Chúng ta không thể kỳ vọng nó lên được đến đây. À, như vậy trước mắt thì có lẽ chúng ta sẽ hướng đến cái đỉnh của tuần trước thôi. Đỉnh của tuần trước cậu vàng là nằm ở 70. Như vậy tuần này chúng ta hướng lên đấy. Nha. Chúng ta sẽ bán ở quanh đỉnh tuần trước thôi. Tầm 65 70 chúng ta bán nha, chúng ta dừng lỗ 80 cho tôi. Chốt lời chúng ta hướng về đáy cũ là 20. Tuần trước khi vàng phá về 20 quay lên bởi vì đơn thuần chúng ta nhìn là hồi kỹ thuật thôi. Vàng ờ, phá qua Fibo 382 ở 1828 và hồi kỹ thuật thì bây giờ nó có hoàn toàn có thể hồi. Trước mắt nó sẽ hướng đến vùng giá 52 54 nhưng tôi nghĩ vùng giá này thì nếu mà bán thì các bạn cũng chỉ chốt lời được 10 15 đô thôi, nên tôi sẽ không cho bán ở vùng này. Bởi chiến lược tuần chúng ta chốt lời tối thiểu phải 30 đô. Do vậy chúng ta sẽ hướng vượt qua vùng này nó sẽ hướng đến vùng là 65 70. Cái vùng này thì hoàn toàn có thể chốt lời được tầm 30 đô tức là nó hướng trở về vùng trở lại vùng 30 Đó. do vậy chúng ta có thể chốt lời 340 đô do vậy chiến lược tuần tới của cậu vàng là chúng ta sẽ bán vùng 65 70 nếu vùng này bị dừng lỗ thì chúng ta sẽ hướng đến MA 200 H4 nhé là nó có thể test MA 200 trước khi đi xuống nếu vùng 65 70 bị dừng lỗ chúng ta sẽ hướng đến vùng là quanh 90 cộng trừ 3 đô chúng ta bán vùng này chúng ta dừng lỗ trên 1900 và chốt lời chúng ta cũng là 30 đến 50 đô nếu giá hướng đến tức là cả hai chiến lược tuần tới chúng ta đều hướng đến lệnh bán là chính còn trường hợp nếu cậu vàng mà đảo chiều quay xuống thì sao đảo chiều quay xuống thì quanh M200 uh, ờ, daily chính là điểm sẽ xảy ra phục hồi mạnh bởi vì tại khu vực này chúng ta biết trước đó là mỗi khi cậu vàng lên xuống đều từ cái vùng 75 cho đến vùng 1830 này là lên xuống nó như tàu lượn luôn Tức là bây giờ nếu nó xuống cũng vậy, nó xuống sẽ không thể xuống qua ngay ở vùng này, sẽ lên xuống rất nhiều vòng. Do vậy nếu giá mà xuống luôn thì vùng mua của chúng ta chính là vùng 7580 nhé. 1775 1780. Vùng này thì chúng ta dừng lỗ 10 đô là dừng lỗ 1765. Chốt lời chúng ta hướng về 1800 nhé. 800 xa hơn là 1820. Do vậy chiến lược tuần tới chúng ta là hai chiến lược bán, một chiến lược mua nhé Đã ra kế hoạch rồi thì cứ giá lên theo chiến lược nào chúng ta áp chiến lược đó vào mà chiến thôi, không có gì phải ờ, lăn tăn cả. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn thì cho thấy xu hướng giảm chưa kết thúc nhưng nó hoàn toàn có thể có phục hồi kỹ thuật, đấy là bình thường thôi. Trong một xu hướng xuống thì vẫn có phục hồi kỹ thuật, không có gì bất ngờ cả đối với chứng khoán Mỹ vẫn hoàn toàn là xu hướng là sideways thôi. Có lẽ chứng khoán Mỹ sẽ phải đợi đến biên bản cuộc họp tháng 3 mới kết thúc quá trình sideways này. Do vậy hiện nay chứng khoán Mỹ thì chúng ta vẫn có hai vùng để chúng ta bán thôi. 343 tuần trước chúng ta đã khớp lệnh rồi, chiến lược tuần thì nó cũng đã xuống đến 335. Tuy chưa chạm chốt lời được 1.000 giá nhưng mà 800 giá thì cũng là chấp nhận được. Đấy tuần tới thì có lẽ tiếp tục đánh kiểu sideways thế thôi 343 343 thì chúng ta bán dừng lỗ 300 giá 346 chốt lời thì 800 lên 1.000 giá 335 333 thế thôi trường hợp 343 mà dừng lỗ thì chúng ta hướng đến cạnh trên này 353 354 thì chúng ta cũng bán nói chung là chúng ta đánh trong cái biên này thôi một là bán ở cạnh giữa của kênh giá hai là bán cạnh trên nhé dừng lỗ chúng ta cứ dừng lỗ một phần trăm và chốt lời ba phần trăm cho tôi mua thì tuyệt đối không canh mua đối với ờ, dầu dầu thì ờ, chiến lược tuần qua chúng ta không khớp nhé xu hướng chung của dầu thì như tôi nói vẫn đang đi sideways thôi trong vùng 72 đến 82 năm như vậy chạm vùng nào chúng ta đánh vùng đó nếu mà về thì vùng 72 725 chúng ta canh mua nhá dừng lỗ thì 71 ờ, chốt lời 78 thế thôi dừng lỗ 1 đến 1,5 giá chốt lời 5 giá trường hợp lên 82 825 thì chúng ta bán dừng lỗ 84 chốt lời thì cũng 78 thôi điểm 78 đang là điểm cân bằng ở phía giữa nhé khi nào phá qua một trong hai cái mức giá này thì chúng ta lại có chiến lược mới sau đó là đối với dầu đối với các cặp tiền tệ các cặp tiền tệ của chúng ta thì đối với EU EU thì tuần qua chúng ta cũng khớp khá là đẹp rồi chúng ta bán quanh MA200 đây Đó. chốt lời thì giá cũng xuống được ờ, gần 200 giá tuần này thì chúng ta cũng tiếp tục chiến lược đấy thôi lấy MA200 làm chuẩn 0.1 790 cộng trừ 10 pip Đó quanh mà 200 đó bán dừng lỗ 60 pip và chốt lời tầm 200 pip thôi không không có gì cả đối với đồng bảng cũng tương tự thôi tuần qua đồng bảng chúng ta cũng khớp lại y như đồng USD đấy cũng lấy chiến lược mà 200 1.1 200 220 dừng lỗ đối với đồng bảng chúng ta phải dừng lỗ 70 pip chốt lời đồng bảng chúng ta có thể chốt lời 200 đến 300 pip tuần qua đồng bảng cũng chạy chốt được 300 pip tuần tới vẫn thế thôi chiến lược không gì thay đổi cả vẫn bán quanh M200 đây 1.2220 2240 2250 biên độ rộng hơn một chút dừng lỗ 1.300 chốt lời thì 1.1950 1.1930 thế thôi nói chung là chốt lời 300 pip dừng lỗ thì 70 pip không có vấn đề gì cả đối với AUD tuần qua chúng ta cũng khớp lại chúng ta bán ở đây nhỉ bán ở kháng cự hỗ trợ 0.700 cộng trừ 10 pip giá thì cũng ờ, chạy được 200 pip 180 pip cũng là ok rồi không có vấn đề gì cả đối với lệnh bán trên đỉnh mà các bạn chưa chốt thì giá nó cũng chạm gần MA 200 rồi đúng điểm chốt 300 pip rồi tuần tới thì chiến lược nó cũng không thay đổi gì so với tuần trước cả. Chúng ta vẫn bán tại đây thôi. 0.7010 cộng trừ 10 pip. Dừng lỗ thì 60 pip, chốt lời thì 200 pip cho tôi. Không không có vấn đề, 180 200 pip. Đối với NZD USD nó tương tự các cặp khác đúng USD thôi tuần qua chúng ta cũng khớp lại bán tại M200 này đời 0.6380 xuống đến 0.6200 cũng là 190 pip rồi. Tuần tới chúng ta cũng vẫn đánh trong biên độ này thôi, canh trên bán xuống thôi. Cứ lấy mà 200 làm chuẩn cho tôi. 0.6380 6390 này, dừng lỗ 60 pip còn chốt lời thì 180 pip thế là ok lắm. Chốt lời gấp 3 cắt lỗ một lệnh chốt lời gánh được ba lệnh dừng lỗ tuần tới toàn bộ cặp tiền tệ gắn với USD là chúng ta đều chốt lời tuần trước đều dựa trên bán M200 H4 tuần tới tiếp tục phát huy chiến lược thôi đối với USD trên Yên Nhật USD trên Yên Nhật thì không có chiến lược các bạn tuần qua chúng ta canh mua cũng không được à, tuần tới nếu nó điều chỉnh thì tôi cũng không nhìn thấy điểm vào đối với đồng này cơ đồng này ờ, có vẻ rất là khó đây nếu mà vào có lẽ chúng ta lấy MA200 H1 nhé các bạn lấy MA200 H1 cho tôi đồng này rất là khó bình thường khó chúng ta có thể bỏ qua chúng ta nhìn thêm xem nó có cái tín hiệu nào có lẽ chúng ta lấy MA200 H1 nhé cộng với cái chen trên H4 chúng ta dừng lỗ dưới MA200H4 cho tôi MA200H1 hiện nay đang ở 132.5 ừ, MA200H1 hơi cao không được có lẽ chúng ta lấy kênh giá thôi Đây, chúng ta bám theo kênh giá và dừng lỗ dưới H4 thì nó phù hợp hơn nếu giá chọc xuống đâu đó tầm 131 131.6 132 dừng lỗ dưới 138 nữa thôi Đấy, mua dưới 132 dừng lỗ dưới 138 chốt lời thì hướng đến 35 nhé đồng này chúng ta dừng lỗ cũng xa hơn 100 pip nhưng chúng ta chốt lời cũng xa chúng ta chốt lời 300 pip cơ mà dừng lỗ 100 pip thì tỷ lệ chốt lời vẫn là 13 thôi không vấn đề gì cả còn nếu không không có điểm đẹp các bạn có thể bỏ qua không sao cả đúng đồng USD D CAD ừ, USD CAD thì à, ừ, không có xu hướng đẹp thôi đồng này chúng ta không giao dịch nhé cái gì đẹp thì chúng ta giao dịch xấu thì bỏ qua không cần thiết GBPGPI đồng bảng diễn yên nhật xem ra bảng diễn yên nhật thì bỏ qua đi chả có xu hướng gì cả xu hướng nó sideways nhưng mà nó khá là ảo diệu nó không rõ nét như USD đối với BTC BTC tôi lại đang nhìn thấy tín hiệu phân kỳ của BTC này đấy có lẽ BTC chúng ta tạm thời không giao dịch đứng ngoài quan sát thôi nhé Đấy, BTC cũng test ờ, M200 rồi. Ờ, tại vùng giá 25.000 rồi. Khó, khó vượt qua 25.000 đấy. Rất có thể đây là đỉnh hồi BTC. À, ờ, BTC tôi không là canh bán vùng đáy cả. Đấy, BTC ừ, chúng ta sẽ không bán. Các bạn chết đinh ngắn thì có thể bán nhưng mà tôi nghĩ là không nên bán. Khi nó đã giảm, bây giờ cái ngày 15 16 ngàn này chúng ta không mua thì thôi. Vùng đấy là vùng mua thôi còn bây giờ chốt lời chúng ta đứng ngoài chờ thêm xu hướng khác nhé tôi chưa nhìn thấy xu hướng tiếp theo của BTC đâu bởi vì lần này đồ thị tuần của nó nó là một trong những lần hiếm hoi mà phá qua đồ thị tuần nếu theo đồ thị tuần như thế này thì khả năng là sau khi test đây xong là BTC lại vào một quá trình chen tiếp tục chen giảm giá tiếp này nên nếu mà các bạn nào yêu thích thì hoàn toàn có thể bán ở 25.000 dừng lỗ 26.000 hướng đến chốt lời 15.000. Còn tôi không khuyến nghị mua bá bán. Thế tôi chỉ thích mua thôi, canh thấp mua lên. Đối với tôi tiền in ra vô tận nên tiền luôn mất giá. Canh mua lên là chính nếu bán là bán ngắn hạn thôi nhá. Bất cứ sản phẩm nào. Ok, đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường vàng Forex, chứng khoán Mỹ và các cặp tiền tệ. Uh, tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 2 năm 2023. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.